van Casio CTK 480 với giá 1 triệu mốt nha các bạn shop nhạc cụ hàng piano có đầy đủ điệu hết chơi piano cũng ok